chào anh em nhé cái à, video này YouTube để giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu 2020 mà nó là cái hàng độc quyền ở bên tôi rất là nhiều anh em sử dụng anh em uh, sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc thì nó có hiệu quả rất là cao cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy, nó là cái bộ hột tài xỉu mà cái tỷ lệ của nó đi đều tỷ lệ của nó đi đều khi mà anh em khi mà anh em lắp cái bộ ổn này đều tay thì là cái tỷ lệ của nó ra bảng cho anh em rất là nhiều rồi nhé thì bảo tỷ lệ bảo cho anh em không nói là bao nhiêu bao nhiêu phần trăm hay là không nói là bao nhiêu chén cả Đấy. Đó là, là anh em cứ lắc đều tay thì là nó có tỷ lệ ra bão khá cao Đó. và cái thứ ba nữa là cái quan trọng nhất của cái bộ hột này khi mà anh em sử dụng nó đó chính là cái cách giữ tài giữ xỉu Đấy. thì à, những ngày à, như như thế này à, những ngày vừa qua anh em ở nhà anh em không làm gì thì à, có thể là anh em à, tìm hiểu cái bộ hột của tôi Đấy. tìm hiểu bộ hột của tôi thì anh em có thể là uh, đặt hàng anh em về anh em có thể lắp cái bộ hột này Đấy. khi mà anh em à, đang à, nghỉ dịch nhé Đấy thì uh, cái ờ, bộ hột này đấy thì tôi sẽ vào tôi test cho anh em đấy, qua cái cách đánh của nó cái cách đánh và cái cách mà nó đi như thế nào đấy, để cho nó hiệu quả và nó giúp cho anh em phần trăm thắng ở bất kỳ những cái sân chơi nào mà anh em đến anh em có thể anh em lắc tài xỉu anh em lắc bộ hột này nó rất là hiệu quả nhé thì uh, nhất là vào tôi sẽ thử cho anh em tăng tích của nó ra nhé Đấy, anh em nào mà đến mua của tôi rồi thì anh em biết nói chung là đảm bảo cho anh em luôn là 100% là không tăng. trong suốt luôn anh em nhé bộ hột cực kỳ đẹp nói chung là cái bộ hột uh, tài xỉu 2020 này nó quy tụ tất cả những cái cách đi của những cái bộ hột mà thường ngày anh em dùng đó chính là cái bộ hột bạc này bộ hột 5 năm này Đấy, bộ hột nặng nhẹ này Đấy. thì uh, cái bộ hột này nó đảm bảo luôn cho anh em là nó có tất cả những cái nhu cầu Đấy, tất cả những cái nhu cầu hay là tất cả những cái cái của những cái bộ hột tài xỉu thường mà anh em à, thường hay lắc Đấy. thì bây giờ tôi bảo tôi sẽ <coughs> tôi sẽ lắc cho anh em Đấy, tôi sẽ giữ tài giữ xỉu 10 chén cho anh em nhé thì ờ, lắc em 5 chén tài 5 chén giữ tài 5 chén giữ xỉu em tỷ lệ của nó bao nhiêu đang tài tôi sẽ giữ tài cho anh em một chén này xỉu đây, đi lên tải tiếp tục xỉu đây, một ba bốn này tiếng một ba bốn này Đấy, cái thế hột khó nên là anh em phải giữ được xỉu nhé năm này 123 này Đấy, 123 thì chén này đã lên tài lên tài thì uh, tôi sẽ lắc cho anh em Đấy, đều tay chuẩn hột Đấy, đều tay chuẩn hột thì xem là cái bộ hột này nó đi đều như thế nào nhé vừa tài xuống xỉu này lên tài này xuống xỉu này 80 phần trăm lên tài 80 phần trăm đây cũng gọi là chén này. chén này thì không có thôi Đó, chắc chắn là sẽ lên tài Đấy. thì cái bộ hột này anh em chuyển tài chuyển xỉu hay là anh em muốn giữ tài giữ xỉu nó đi theo ý muốn của anh em nhé thì à, cái video này giới thiệu cho anh em nhưng anh em nào chưa biết về cái bộ hột này thì anh em có thể nghiên cứu cái bộ hột này anh em uh, sử dụng cái bộ hột 2020 à, này anh em đi lắc tài xỉu rất là hiệu quả cho anh em nhé trong cái thời gian mà anh em uh, ở nhà anh em nghỉ nghỉ uh, bệnh dịch corona hay là uh, covid 19 gì đó thì anh em có thể là nghiên cứu bộ hột này anh em cần sở hữu anh em về anh em lắc khi mà anh em thuần tay rồi anh em chuẩn tay rồi anh em đi lắc nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhé Đấy, thì uh, video này tôi làm đến đây là hết rồi Đấy, chào tạm biệt tất cả anh em Đấy, thì uh, ngoài ra tôi còn uh, dạy cho anh em cái uh, cách chơi tài xỉu Đấy, cách chơi tài xỉu ở đây nó là cái cách lắc hột tài xỉu anh em nhé Đấy và dạy nghe hột tài xỉu Đấy, dạy nghe hột tài xỉu đó nói chung là dạy anh em một tài xỉu này tôi ờ, tôi sẽ dạy cho anh em cái bước đơn giản nhất để cho anh em có thể là phân biệt được cái mặt nhất và mặt lục của nó để cho anh em đi anh em có thể phân biệt được cái video này tôi làm đến hết chào tạm biệt tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở clip sau